rồi đu đu đu đu bắn nó bắn nó quay đi quay đi ê trên đằng sau lưng mình có người đằng sau đằng sau đằng sau mình có có xe chơi mà nó chơi mình nó, xuống nó, nó bắn bụng kia rồi ừ kệ đi Ê, tôi có trà này, tôi có trà này nè Tôi có trà này nè, tôi có trà này nè Lên, em đi Let's <laughs> try đau luôn, đau luôn Con, con không kim nhau chưa mẹ ông như tôi còn Gulag mà Nhưng mà ông tính, đây, ông tính là ông nghĩ là Gulag xuống là thắng rồi Hình suối Hoặc là ít ra cũng có hai like giống nãy chứ Ừ Chúng ta đâu còn gì để bắt đứng, Đó <coughs> chạy chạy chạy I died. Hay. Anh em tin nghĩa, Cường tin nghĩa, Martin tin nghĩa, lót ao luôn. Ô tôi xuống luôn đó, tôi xuống luôn đó. lót ao luôn, lót ao luôn, lót ao luôn. Ê, ao, ao, ao, ao, hai thằng luôn. Có thằng nghe lót ao nữa Đấy, tôi gục này. Hay. Nghĩa cứu tôi Nghĩa Cứu Nghĩa, cứu Nghĩa, cứu Nghĩa, cứu Nghĩa Cứu trước, cứu trước, làm sao ừ, Leo xuống đây ông leo xuống đây, leo xuống đây <laughs> ê, có khi là mình thắng đó ba, đủ quá Lốt ao, lốt ao, lốt ao Kìa lốt ao, kìa lụm lốt ao đi Mua siêu, mua siêu, mua siêu Tôi quên Bên bên chỗ mua có người kìa bên chỗ mua có người nha Ui nó bắn kìa Chưa chưa Lốt áo Ủa lên bò mày Nè Tôi lộn tôi bị lag rồi Má tôi bị lag Hai ờ, Đi xuống đi xuống Thôi kệ đi cho Nghĩa tôi, tôi, hết tôi hết rồi Nghĩa đi Nghĩa Nghĩa vô bo đi Vô bo Nghĩa ơi Nó chết rồi Đi đường này chết rồi đi đường này chết rồi Không sao 30 chưa phải là Tết Nghĩa gì có thể thắng được còn 10 à, thằng còn 9 thằng <laughs> Mày có thấy cái clip tao mới post trên group không? Đứng với này chat đó nhỉ? Ừ đó Thì đó cái trò đó Nghĩa có một file highlight đỉnh cao đi vào sự nghiệp không mày mày đứng đây là lắc mày chết thiệt á hay vậy ta tụi nó bo đẹp kìa bo nghĩa bo nghĩa bo nghĩa mặt nạ mặt nạ mặt nạ mặt nạ giáp giáp giáp giáp giáp giáp có có đéo có đéo có cũng vậy mua đi mua đi ra deploy mua đi ngoài bom rồi mày có mặt nạ mà cần giáp ơi ai cần giáp chứ nghĩa là con đấu bốn á nghĩa là mình có thể tấp ba nghĩa là mình có thể tấp ba hello thì đó một thằng ở trên lầu à rồi airstrike bo ép kìa bo ép kìa bo ép kìa bo ép kìa mẹ ơi cho, cho bắn đi cho bắn đi cho nó sát tượng đi bom đông hết rồi tôi thấy bên nó chạy qua hết phải rồi thấy rồi thấy một thằng chịu à chịu ơi <laughs> ê ê xe xe xe xe, xe. đau thằng, đau thằng. Gì đâu luôn confirm. Nice. Oh. Martin hay quá. à ông, ông, ông, ông mua túi với <laughs> mua kia được luôn rồi đó ông ơi. ông làm lại cuộc đời liền không? Vậy đâu mất mẹ. Gì, gì mà ba? Không nữa tôi thấy có một thằng. Ủa má có cái nhát. Ừ. Trời nói vô gần tới kìa Có người bắn không kìa À, nhiễm cái quá vậy Trời ôm ông ngồi qua cái cái giường bên trái không đi ông ơi Chứ không nó bắn hai hướng luôn á Đâu? Má. Third đi sensor. Rồi má. <laughs> Rồi má. Vô vọng. Confirm, còn confirm luôn, confirm ra, confirm luôn. Ra còn confirm luôn. Không nó có xe revive á. Hay quá. No. Núp núp núp trốn đi, trốn đi. Trốn trốn trốn. Ngoài đội luôn, ngoài trước mặt con đồ. Mẹ cười lên kéo đường nào kéo mà không phải luôn đủ tiền mua kìa bo kìa mua đủ mẹ gì nữa thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi ủa sao xe ngoài kia đỏ hoài ta à. Ờ. đó trời cái pha nãy là mình tin đi rồi có người có người có ừ. người nw ngay trước mặt luôn nè cường cứ chạy trước 50 mét đi uh, năm Trên lầu, trên lầu, trên lầu 259 Gần ơi gần sạch luôn nè Gần sạch luôn nè Thôi quay lại lốt out đi mày ơi Ủa, nó ngay gần. Dạ. trên lầu mình hay sao á Gần sát rạc luôn nè Ừ, ờ, ngay trên lầu, ngay chỗ hình như ngay chỗ tôi Được ơi, nữa ta Ngay trên lầu nè Hai thằng Cậu hai đi xuống nè, nhớ canh xung quanh nè Xe tới nữa Tìm quay tìm quay tìm quay Còn còn một hàng nữa, còn một hàng nữa Còn một hàng nữa, còn một hàng nữa Nghe hướng này nè Không sao biết được Lên xe rồi Chết dạ, lầu Còn thằng nó vẫn đứng, hai thằng, một thằng ở ngoài, một thằng trong trên lầu nữa Thằng trên lầu ờ, Trên lầu, trên lầu, trên lầu bắn rồi Đừng chết nữa kìa Chạy rồi, nó chạy rồi Chạy, chạy, coi coi cái thằng trên lầu nè Trên lầu, trên lầu, trên lầu, trên lầu nó lái xe quay lại kìa nó dừng Đưa vào vào giúp Martin nè ờ nó chạy rồi nó đi rồi nó đi rồi còn nó dừng rồi nó dừng chỗ khác rồi à. tôi vẫn thấy Ủa, thấy quan trọng từ tôi vẫn thấy một thằng sát rạc mình trên lậu á trên lậu ông, ông nhìn cái cái mini map nó có hình mũi ông nhìn ông thấy chấm đỏ nhưng mà nó có mũi tên chỉ lên hoặc chỉ ông biết vị trí đó dạ cường chỉ đây là nghe, nghe, nghe, lầu 2, nghe lầu 2 nè Nghe lầu 2 nè Không lên đẩy đẩy nè Tên đi chơi mà tên Cái lồng lát Ủa đi đâu rồi? Trời nhảy xuống ngay dưới chân nó ở trên lầu nghe luôn ngay ngay mình mà ngay trên lầu ở trên lầu á trên lầu lầu ba ủa đi đâu rồi nó chạy đâu rồi hướng này mấy mấy bạn quyết giết tuổi cùng diệt tận em nhỏ vậy hả chứ sợ không lỡ hồi nó quay lại bắn mình sao à, <laughs> thằng như thế này phải xử tử nó trên nóc nhà luôn ơi tôi đang ngồi trên nóc nhà là tôi thấy nó nè tôi đang chạy lên trời nó bao nhiêu nó lần vậy trời tao <laughs> chạy trước cho nghĩa mày chạy sau đi cuối cùng tận luôn Má gì mới tầng 12 vậy? Này bao nhiêu tầng vậy? Tầng 14 nè Tầng 14 nè, tầng 14 nè Mấy ông đùi gì? Ủa? Gì vậy? Tầng 14 ở trên Ê, coi coi khoan coi chừng nha, coi chừng cái lemo Đúng rồi, ở trên đó Coi khai lemo Coi lemo Thấy, thấy, thấy, thấy Coi, coi lemo Để tôi hack ra, để tôi hack, để tôi hack, để tôi hack, để tôi hack, để tôi hack, để tôi hack Ok, ok Hack chưa? Đang hack Một cục Hack cục nữa nè hai cái quay ngon đó nó đâu rồi còn còn còn vô vô vô vô vô Ê ơi, thằng trên kia mất cháo rồi, thằng trên kia trên nóc Hay Hết rồi, hết rồi, hết rồi Chỉ mẹ cái này bò đó, trốn cao Tôi bay mà, tôi bay nè Tôi bay, tôi bay Vậy là, vậy là nghĩa, tôi nói đúng tôi bay tới cho mọi người mà Cường làm hết Ông thấy, nhóm trận này top 1 nào còn 12 thằng à đủ má lẹ vậy còn có 9 um, thằng à ai đặt cửa vậy để để Coi mình giết mình không? Tụng mẹ Hình như là khoe đi tại còn ít đó cứ từ từ thôi lắc lắc tôi ra tới đây luôn rồi ông ông, ông coi nghe trước mặt mình kìa kìa kìa tụi nó tụi nó đấu nhau rồi có có có có bức tường bự lắm có bức có bức tường bự luôn kìa khoan đã ông khoan đã để để coi có thằng nào sẽ okay. nó cũng Loki giống mình nữa mà nguy hiểm ừ quá cái pha nãy mà tin chết vì một thằng Loki đúng một mình nó luôn tôi với beo chứ hai đứa luôn tại vì mình cái bức tường là mình sát rồi mình tới bức tường là coi coi coi lắc đi này coi thằng chứ mà này nó bắn từ hướng đó rồi đó đó đó đó chấm rồi đó chạy qua bên này nè có nè ba thằng luôn hai mươi hai mươi tám mét nè cái này để đấu đi để đấu đi để đấu đi để đấu đi bốn thằng luôn nó vô sâu rồi bạn nó vô sâu rồi nó vô sâu rồi nó sâu bức tường rồi đi đi ông ơi đi đi đi đứng đi về về về đứng đây đứng đây đứng đây rồi chưa thấy mình chưa thấy mình Loki Loki em canh đằng sau Ủa bà đấu hai Bà đấu hai ngon Tôi gãy rồi Bèo đi bèo Đi bèo Đang đi đang đi nè Được đừng có tiếng động nữa Check summon đi vậy Check summon đi Tôi vẫn đang dồn Đợi bo thôi Giờ cứ assume là nó có ghost đi Có có nè, có nè, sau nè, hướng E nè. Thấy một thằng 40 m. Một thằng 4 33 m. Hướng E. Cái lay mò của Mai nè. Chú quanh á. cái lay mò đó rồi đó. 20 hai thằng, hai thằng luôn, hai thằng luôn hướng E, hai thằng luôn hướng E, 28 m. Nè, cái chỗ này nè. 35 m, 1 lấy 2. Bộ thằng đau, bộ thằng đau, bộ thằng đau. Confirm nè. Cái chỗ này hai. Win Nice, hay quá rồi Hay quá Dán cuối thắng luôn Mặt tin mà, mặt tin làm hai thằng à, Hay quá Cô nào hết trơn rồi Trời ơi, nguyễn Sứ Hà Không thắng nó cũng hơi kỳ Tôi đọc cô nào hết trơn rồi tôi, tôi nghe tiếng nó hò nữa ba tôi, tôi nghe tiếng nó hò á corona thì bởi tôi đây chụp hai hai quả kia luôn ba tôi đi cho ba để em nhẹ phai hẳn <laughs> Bèo anh, à, anh, thích em rồi đó <laughs> Em chơi nhiều nhiều vô Má ừ, đúng ừ, nghĩa là chơi nhiều, nhiều, em chơi xong rồi má nó đỡ stress phải lộn luôn á Ừ má, tao tối nay tao ngủ ngon rồi, tao đỡ bị sang chấn rồi Kêu kêu giống cuối tháng là tháng Em không có la ừ, Em không, em không có la hiểu không? Lúc, em lúc mà em đau á, em gục á, em không có la vô cực Chứ là anh nói gì em nghe là đủ có đi chuẩn liền má lộn cường má em chưa thấy chơi đâu mà lại luôn cho cũ ờ nãy mình đẩy chó ao ở đây luôn quá Má để ra vua hồi cường chết đây nữa Đường nó gỡ Nói gì không vui đâu Bỏ tiền Tôi buồn không, không có đạn Bỏ tiền cho tôi mua mua mua cho Cường uh, giáp rồi Tôi cũng chưa có giáp Mọi người ơi cho tôi miếng giáp đó mọi người ơi Không đủ mà ơi Đưa hết luôn rồi. Còn có 100 đô rồi à, ba <laughs> Làm sao mà bán cái thang này Vâng đúng đúng chết mẹ rồi Ê. Má không có đạn Sao bắn Đạn đạn gì đạn gì Đạn AR Trời chú đó tôi có nhiêu đó Hết luôn rồi đó Quá hay Không biết không để Làm sao xong Giờ biết đi đâu Giờ làm gì Giờ bây ông chơi Ôi, Chúng vài lộn Ừ Ê, đó, sang nghĩa ra Có mục đích để làm rồi đó Đi sang nghĩa ra ông ơi Nó thiếu đúng 100 luôn á Cường mà có giáp thì bắn đỡ hơn rồi ba Vô bắn cái Cường đi đi trước luôn á Tao đóng cửa lại cho mày ở ngoài <laughs> Đóng cửa lại, đóng cửa lại nó mở được không nổi Nhưng mà mình sẽ nghe tiếng hiểu không? À, chiến thuật Vô mẹ rồi nè Ê, có, ê, giờ, Cường, Cường, Cường, Cường Gì, gì? Sai đó. ấy hay có một cái mà kệ nó có không không đã bắn tụi này sao ó ờ, trời thương Martin mẹ hôm nay là đại đại khai sát giới lắm mà quên không cho cái giáp á Tao canh cửa này cho Tao canh cửa này cho lộn lộn mình đang trong uh, bo mà bo mà phải không bảo vệ bên gì Ryan không để cho tụi nó giết nghĩa Ê, xe tới nè thôi hồi bé bay rồi xe gì vậy <laughs> vậy nó biết đồ quá dùm đi nhất của nhà luôn đi bữa nè hai thằng hai thằng hai thằng này nè ba thằng canh nha tôi canh sao vừa sát rạc luôn này. cái lồng hai viên vô đầu đào nữa đau nữa hai Tìm quay, tìm quay Cấu Cường, ủa Cường là chết trước Cường Hay không, hay không, hay không, hay không Cường phải đấy Cường Không có Cường đứng đỡ lại Cường bay Cường bay Cường bay cho mọi người bắn hiểu không Rồi vì có tiền có đồ rồi nè Đóng cửa lại nè Đó rồi anh em chúng ta Bạc ti <laughs> Bạc ti nào bạc ti nào nó bắn tôi sợ quá tôi ấn nút nhảy mà nó nó tự vào ra ngoài luôn má bãi cả rồi hay không má em bắn bu lắc má em cơ hội tập đoán em biết nó là luôn <laughs> má cái nút lộn má nhiễm vào luôn ủa mặt pin rồi chết đẹp ơi không anh anh anh anh thắng gu lắc anh thắng gu lắc nhưng mà anh nhảy xuống má ơi giờ anh với em cũng khó ăn mà nãy giờ mình ừ. có mình có ăn tại tôi nghĩ dưới hai ba hai ba team bắn nhau ở dưới và chứ không riêng gì team mình mà. ừ cái vấn đề là nó nó nó nó gì nó đi theo mấy cái team kia một à, team nó cắt mình mà tụi nó đi theo tụi lát easy rồi. phải lộn luôn beo đâu bắn gì đâu <laughs> thì đâu có ai để bắn đâu Đấy, có cái thùng rơi kìa thùng quá ừ, phải cần có cái, cái súng để bắn đó ba không lại có tiền nổi Ờ, sự thật đau lòng ha dạ. sự thật đau lòng quá <laughs> sự thật đau lòng ông làm gì có tiền lượng nhiều hay à. sao vậy à. lượng nhiều sao dùng viên đạn nghĩa sẽ làm được gì? Tắt biết luôn Tao biết có sẵn rồi Với chắc của má nghĩ bị lắc à Cái sát chục chiến đạn bé sẽ làm gì Mà em có Có một căn kimbo mà Tụi má, tao cái đó tao bạn Confirm luôn, confirm luôn Giờ không có muốn lắc mẹ gì hết Vô nhà, vô nhà, vô nhà Ê, bên hông rồi, à, bên hông bên trái nữa Ôi, hai sniper luôn không thấy không? Ông xét bên ông luôn á tôi nó xét bên ông luôn á Đây là hai sniper ông ơi nãy ngay khúc có hàng cyber nha bèo coi chừng nãy thấy cái hút này có hàng cyber để đi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ đây đây đây đạn nè đạn thôi đi đi không sao anh không cần đạn anh cần giáp thôi đi cứ vô vòng đi cứ vô vòng tại anh thấy hai cyber đứng cái đó không đủ tiền mua giáp ờ à. Dạ, giờ ông có ừ. dám mua hay không luôn vấn đề không này Ê, hướng uh, hướng trước mặt nè hướng uh, nờ nờ nờ nờ Loki đi Loki đi Loki đi Loki đi tới 9 mạng 9 9 mạng giờ còn hai đấu bảy á cẩn thận hai sniper nó nó đi bọc qua đó nó trên lết đi bạn lết đi để tụi nó giết nhau đi có thằng lết đi chứ giờ đi bộ nó cũng thấy á nằm đi cứ nằm đi mình gần bo mà mình chạy vô được để tụi nó tự thấy nhau đi kìa nó phải đi qua để nó vô tụi nó quất nhau trước đi má ông mà này ông này cái này mà ông ông lâu kia sao mà ông móc được hai thằng sao ờ ừ, qua qua cái cái đống cỏ bên này chứ đi rồi lấy cái cỏ làm cover rồi má này gọi là không tắc tịch của mấy gì cộng nữa <laughs> ông đừng làm tôi buồn cười mấy không <laughs> <laughs> cái cái tactic mà của Việt Cộng mà thắng lá hồi đó ông nên cảm ơn Việt Cộng nội ơi bụi cây biết nói <laughs> tại hay nói nghĩa chừng nào mà ông núp trong bụi cỏ mà có thằng chạy em có dám mặc vô đi bê ơi ông ông chừng nào mà ông núp trong bụi cây mà có thằng nào chạy ngang mà ông bắn chết không nói dịch tục quá nhìn bê tục quá luôn luôn không này Quần đó nó mặc đồ đồ nó y như mấy chị cộng luôn phải không? Tôi lộn lắc. Nó gì? Bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, trái, trái. Black không. Không, qua bên phải chút, qua phải chút, qua phải chút. Không, nó giờ nó xài bốt ông ơi. Kìa. Để cho nó bắn nhau đi, mong mình móc được sau lưng. Đi xuống dưới, đúng rồi, đi xuống sau lưng đó. Đều đi, đều. Trên núi có sniper, nó đã one smoke rồi. Nó đẩy thằng rồi đó. Đau một thằng Nice tìm 10, tìm 10 Ô vắng kìa mà Ẩn ừ, cũng có siêu rồi Ồ, hai đấu hai, hai đấu hai Hai đấu hai, hai đấu hai Trước mặt một thằng hơn ba ba nè, một thằng nè Đi, đi nhẹ nhẹ thôi em hướng e một thằng này nó qua trái mình nè qua hướng này nè trên núi trên núi lại bên phải không on bình on bình nè ôi ôi viên trọng viên trọng viên năm viên trọng viên năm nghĩ ấy được tôi nghĩ đây tôi nghĩ đây đụng với những con ngâm ừ, nó ăn bài ăn bài đó không ừ, nó ăn bài chúng ta lên nó lại đúng quá trời đúng quá cái phải luôn bán luôn cái trận này mới hay đó ba trận này hay quá luôn trận này hay quá luôn trận má cái trận mà mất hết niềm tin mà vẫn thắng vãi cho à, nghĩa nghĩa ao nghĩa ao nghĩa ao du lát một cách ngoạn mục <laughs> là kiểu du lát các bạn ơi không có bắn gì